thì đánh đi đéo mình Trời, mang đủ tiền thì đánh đi đánh cái gì đánh niêng gà bao nhiêu gà 5 triệu em ở nhà thiếu mua bộ bài biết gà 5 triệu thôi trời mẹ bố mày thì cứ đánh đi đánh cái gì rồi thì mẹ bố mày rách này công đánh gà bao nhiêu gà 5 triệu cũng phải gà anh em gà một triệu thôi đi đi đi về chơi bởi đéo đánh đi làm gì làm sao mà anh cứ ở mê này để em nó chạy nàng đâu đánh đánh chơi xia pháo em cắm rồi em ngại sợ gì mà đâu xia đâu nghìn hai nghìn đang đánh đấy này đủ không chưa đây, chơi anh em cứ bình tĩnh rồi đủ rồi các anh làm gì mà căng của đây bà đây nếu mua được bộ bài xong rồi ờ, bóc cái luôn này ca cái tôi luôn năm trăm à, năm trăm một nghìn bốc đi gà bao nhiêu gà triệu nhá gà hai triệu nếu gà triệu đâu ờ, gà ba triệu đi đánh gà ba triệu gà hai cho đỡ nẻ không đánh gà ba đi ừ đi ba tăng tốc qua lên mấy hôm đánh gà gà hai ờ, anh vội là mấy hôm tăng chơi thắng thua đã thua nhiều rồi Trời em được có tí Đi 3 triệu Đi 3 triệu Theo Bằng này Bỏ 6 điểm 6 <coughs> ăn đây 9 <coughs> Đây 10 4 <laughs> điểm mất bằng nó bị ảo Ôi, thế này rồi một điểm mất bằng anh mất gì mất bằng là anh bắt nhầm Anh gì à ra được 10 Đấy 10 bố ông thu tiền vào phát đúng. ăn đầu luôn sao mà cậu cờ bà cứ bình tĩnh tất cả mới chỉ là bắt đầu hết Sao anh móc luôn ra đi anh em mới nói cắt đi anh cắt thật chưa chín về liêng là đấy có đổi ga mày không bao giờ đổi gì ga cái gì đi chị âu bỏ anh đây triệu còn hai triệu À, triệu hai ừ, ừ, triệu triệu đi 3 triệu anh gà 3 triệu ôi mẹ vô ngáo thế ngáo rồi 3 triệu còn 1 triệu chết giờ 3 triệu còn 3 triệu 3 triệu còn 3 triệu em vào 6 triệu là bằng này ừ. đặt 4 này 5 này 6 này 6 ừ bằng rồi bằng rồi à? anh ơi 1 2 3 có 5 triệu nữa đùa thì bấm hai người đến đây thì một bốn năm sáu bảy tám chín mười chín hai rô mày quá đi rô ui ơi ơi mình nói mình mồm thối thật <laughs> mồm ngày con thối ở đi chín về liêng liêng thật lên mình chín điểm ăn chết mình rồi điểm em đấy cứ ông cứ chê tôi không có tiền đi làm sao lại ngập tiền đi làm gì bốc anh em trả bốc sao làm ma làm chay ăn được mấy ván làm ma làm chay ui lại bảy tám chín nữa này <laughs> thôi thôi thôi thôi đấy bảy chín em đi bộ ba triệu ba triệu các bạn muốn buổi ba triệu này thêm ba triệu ba triệu thêm ba triệu à? Úi bố bỏ bỏ bỏ nó đúng này em tưởng anh thiếu không em bất bằng theo thì theo cũng chết thì em vẫn đấy đấy điểm phải em di rô à? đâu bảy đen bỏ cái đen thì bốc đi anh em bốc ra cái cái nhỉ rồi thế nào thế khi đã thả hai khi mày lại chết với tao rồi mày lại chết mày với chết tao với tao rồi đi ba triệu cùng lắm thì hết tiền chứ làm sao mà theo ba triệu theo ba triệu à? một hai ba theo ba triệu nhưng là anh vào sáu triệu à? anh vào sáu triệu bằng sáu triệu tiền nỉ đây <laughs> cất cất mấy cái đồng rẻ rách cái đi sáu triệu còn năm triệu của tao đấy vất cái mấy đồng rẻ rách cái đi anh sáu triệu còn năm triệu mày có lô là không là bao bao bao nhiêu nhỉ anh anh vừa bao nhiêu mà anh tổng mày phải nên 8 uh, triệu. tám triệu em buổi đầu tiên là đi ba triệu ừ, rồi anh còn 5 triệu đúng không hai ba bốn năm sáu bảy tám bằng này 8 triệu rồi mình mới vào được 4 triệu luôn 8 triệu không 5 tờ 6 7 này 8 này thêm 3 triệu nữa đây là vào theo 8 triệu này 2 3 4 5 còn 5 triệu nữa còn 5 triệu còn 5 triệu em 13 triệu đâu em mới có à, tổng là 11 triệu à đâu 13 triệu đúng không 13 triệu 1 này 2 3 này 4 này 5 6 này 7 này 8 này 9 10 này 11 12 13 theo một nhà theo mất bằng em vào 10 triệu là bằng đúng không anh bằng à ừ. Ủa, từ từ à. nhá nhiều phết đấy chứ hả nhiều Đó, này ngon đấy chứ có bao nhiêu 7 triệu 7 triệu đây là 7 triệu đây 7 à? triệu à tất cả anh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 10 triệu này em lên mấy triệu ấy 5 6 7 8 9 10 11 em theo 14 14 là vừa vào cũng 7 triệu bằng này móc cốp một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười mười hai ba bốn mười năm mười sáu bảy mười tám mười chín hai mươi thêm 10 triệu nữa cho anh ấy thêm 10 triệu nữa cơ thêm 10 triệu nữa thế là tổng em vào vào 17 triệu 27 đi đâu ra bảy mày điên à đúng rồi vòng lên vòng em vòng đây 10 triệu này anh vào 17 triệu bán 3 4 5 6 7 triệu này 1 2 3 4 5 6 Đúng này to phết 8 Ngồi như thế, ngồi này thế ngồi bán à... 10 triệu này Đấy nàng có gì mà Tổng là lên 10 triệu nữa ấy. Lên 10 triệu nữa Thế 10 triệu à? 9 điểm bỏ cái bỏ đúng rồi bỏ rồi thì mẹ à, mày Zikika phải bỏ đây Zikika bỏ anh cái đùa thế 1 2 3 4 5 6 7 8 hết tiền rồi 10 ôi một tiền bảo em Ôi Nó đưa bài nó chơi, em lấy bài chơi cơ Giờ nộ rồi Nộ vẫn chơi được dám chơi không nhỉ? Đấy, Nhiều em vào nhỉ? 7 triệu Bao nhiêu nhỉ? Em em em em vào 7 triệu 7 triệu 17 triệu ấy 17 triệu 1, 2, 3 Em cân rồi 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 vẫn được không? Ừ. 17 triệu bằng ừ, ok 17 triệu bằng đúng không? Thái nếu bao bằng rồi, bằng, bằng cả nàng bằng hết rồi Bằng hết rồi Đi ăn đồ đi, đi <laughs> ăn ừ, Diễn bông này Tự nhiên ông kia là nó mất tiền 17 triệu